ta muốn chơi Draven ông già tuyết xong rồi đi chat ôn Merry Christmas ho ho ho mỗi lúc mà ta được mẹ Oh fuck vấn đề là tao nhầm mạc rồi ạc này không có skin Draven ông già tuyết để chút là tao thoát Fuck ai... ai rừng không Tao nghĩ là có ai rừng đâu à, Chiến thuật như cũ Đang cố thuyết phục nó Như trên nó dừng luôn là Katarina rồi một là oh nó... à, cái cái nó nó con này rừng được đấy oh. dừng dừng được được Let's fucking go. Thành công. Boom. Yeah, Draven ăn ra tiết. Merry Christmas. Ho ho ho. Oh shit, oh, ta lại bị cướp. Oh fuck. <laughs> fuck, tao vừa mới viết Merry Christmas xong cái gì vậy? Hai đánh liêm, oh, hai đánh liêm, hai đánh cho đánh mất trụ đi. Oh shit. Tao nhìn nó mà nói câu đấy. Ôi mẹ ơi. Oh fuck. Ý chí. Boom. What the fuck? nó hơi máu mày rồi. vừa ăn Đấy. qua tứ ba merry christmas có ăn đồ mạng mà có mắt rồi nha boom đấy bây giờ ping ping có mắt là được cộng 5 tiền đấy thật đó <laughs> một một lần thôi được vậy cả boom boom what gì chịu à, à, <laughs> đấy để dừng rừng dụ ơi rừng dụ ơi yeah ok đấy thằng mất tốc biến rồi thằng mất tốc biến rồi yeah. ăn đi ăn đi ăn đi Ok yeah, bro. Merry Christmas. Ho ho ho. Yo ta đang đến, ta đang đến. Dù được chúng nó càng nó càng tốt. I'm coming dude. Oh, oh fuck, đấy là rừng nó. Hello there. Cái màu no way đúng không? And no way nó... bro. Ta sẽ cứ thế đi vào trụ. Ba con xe. Tao bác trụ mày đấy, cẩn thận, có còn đi không? Không biến. What are you Tao doing, dude? Ê, yeah, <laughs> mày đánh cái vô lính Mày đánh cái vô lính Mày chuyển ra Holy shit Merry Christmas ho ho Vô rừng chúng ta sắp được double kill Oh fuck là mình ăn rồng đi Từ khi Ờ Cả hai rừng đều còn chữ phát Boom Oh shit Boom Chạy đi chạy đi Yo Đánh nó bọn em này Oh, oh fuck. shit tụi biến Ui, dạo ờ. này bạn đánh bạn kìa À, Rota win Merry Christmas ho ho ho Mày tin tao không? Không, đừng Nó không chế nhau lắm chị ơi, đừng Chí bảo mà Ai bảo mày không tin tao À, đây nó có tổng biến chưa? Ờ, rồi Được rồi nha, thằng này đến chết với tao rồi Ố Ố À không, không có gì đâu mà Ôi, ôi, ok, ok Bùm <laughs> Ô khoan tao còn rờ Tao xin dự đoán Đấy, đúng rồi Ô oh, ba luôn Merry Christmas <laughs> Ô shit mạ kia Ờ tao không có rờ Nhưng tao có tốc biến boom What Tao quên mất Merry Christmas ho ho ho Được rồi Bùm Ồ tao chạy ngay thì hết, hết dính rồi đấy Tao rờ boom Boom, Hi, let's go, dude. let's go. Merry Christmas, ho ho ho. I'm coming, dude. Boom. Không kim. Boom. Boom. Merry Christmas, ho ho ho. Ủa ờ, sao lại wow. kìa? Oh, Boom. Chết. Merry Christmas, ho ho ho. Thật chúa. Oh, wow. Ok, giờ thì mày... <laughs> Merry Christmas, ho ho ho. Tôi sẽ bấm nó ra oh, Lông gì vậy? Không gây gì sát thương nào cả You fuck Boom Không sao, tao yếu mặt nghiêm, à, nghiêm trong mạnh. Ai đó chặn nó đi, yes Yeah Merry Christmas, ho ho ho Ta sẽ quay trở lại Dòng mạnh như xưa Đi nào, Echo Ooh, what the fuck, okay. <laughs> Echo Lệ chúa, 25 sắc Thành dạ. nó luôn, thành nó luôn, thành nó luôn Ôi, cái gì kia Ôi, thằng này ra mày the fuck dude Boom, ta đã giết được nó lần đầu gì vậy chúa Ủa, tên giết được này nào Merry Christmas, ho ho ho Được lần nữa không? What's up boy? Boom, too easy Merry Christmas, ho ho ho Sao xem tao bị kéo không? Sai Alex bật binh tao vậy Oh shit Oh god Ok Ok Yo, tạo cổng rồi giết nó đi Giết nó Yo, fuck him up. À mày không có chiêu choáng, vậy luôn. Fuck. Oh. Oh, nó đi qua. Mày đánh hai tuần. <laughs> mày giúp nó đi phát kìa, what the fuck dude. À. Sao không chết thì sao lại được? Yo, yo, trả thù, trả thù. Trả thù ta chết ôn thôi. Ờ. Uh... Đi đâu kìa? Yo, kill him. Boom, 700 tiền đấy chúa. Ngon. Merry Christmas ho ho ho. Kìa qua kìa. Qua đây, qua đấy. Um né quy tao đã không né quy đóng chết không ô lời merry christmas ờ, hai đều à không ờ à, em nó có hồi máu god fucking damn it làm làm vào đấy mày boom um, come here bitch ấy bắn chi fuck my life merry christmas ho ho ho <laughs> đừng lo tao sẽ rơi xuống để giết lính Oh shit. Kill chị. À, tao mày mới cho nó cơ hội để băng cự. À đây là gì? Nó còn lên lớn rồi. Blitz đi. Yes, let's go. <laughs> à tao quên. Fuck. Merry Christmas. Ho ho ho. Oh wow. Ok. Mình không biến đấy. What's Không bitch? What's up? What's up? Mày đánh giết ai đấy hả con chó? You fuck. You uh, fuck. Là có hai mùa. Con rồng đang chặn tao. Ok. Con chó kia là gì đấy? Boom Boom Yes Ủa thằng vàng ơi thằng vàng ơi Ôi yes. không Tao sẽ đi, đi, đi, Tao sẽ chạy Yeah dude Bây giờ trâu vậy tiếp thật Ôi rồi tao đang đứng chat on. Rất tuyệt Oh shit Chết. Yo yo yo yo yo yo yo yo Đi cho chân ơi Đang đang ôi mẹ ơi thôi xong tao rồi Mày còn trả lại tao à thằng chó Oh, đấy chả nào đấy. Oh shit, là nó boom. Boom. Đó chính em mà không trả lại tao à? Thằng khốn. Boom. Oh shit. Oh shit. Yo. Yo yo yo yo. Nó lại coi, nhóc mày. Boom. Ngon. Hello. Và giờ thì Hala YouTube đã xong. Chào bà. Nó. Ông thấy. Ui nó chưa không biết lên. Let's go, let's go. Merry Christmas, bitch. Oh shit. Oh, oh shit. Boom. Chết thằng AD, chết thằng AD. Oh wow, tao vừa rồi trượt. Oh, AD trong người thằng này. Boom. yeah, let's fucking go. Ủa, đau thế, what the fuck? The power of creep. Boom. Tao mày có ngon. Oh. What? <laughs> <laughs> okay. Boom. Merry Christmas. Ho ho ho. Let's fucking go. Dinh cơ peo, dinh cơ peo. Dinh cái đầu con heo.